Cảm ơn Ngài vì chúng ta đang sống trong tháng của sự phục sinh và chúng ta đã ở trong tuần lễ để kỷ niệm sự phục sinh của Ngài. Dĩ nhiên là chúng ta kỷ niệm Ngài hàng tuần, nhưng tuần này là tuần đặc biệt, anh chị em ha. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sống lại để cho chúng ta một sự sống đích thực. Yeah. Dạ. Và một trong những điều mà tôi cho rằng đạo của Chúa rất là hấp dẫn đối với mọi người đó là Chúa Giêsu rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Khi Ngài đi giảng đạo, thì ngài luôn dùng những hình ảnh rất là gần gũi không ạ để cho chúng ta hiểu được lời của ngài ngài đến với những nông dân ngài đến với những người đánh cá ngài đến với những mọi tầng lớp và ngài luôn có lời để khích lệ đời sống của họ ngài đến với những em bé để ôm chúng vào lòng và ban phước cho họ không? ngài đến với những người bệnh tật đau yếu và mục đích cuối cùng của Chúa Giêsu khi ngài tiếp cận với con người là ngài luôn muốn phục hồi đời sống của họ để họ tốt lên à, rất thực tế đạo của Chúa không phải là một cái tôn giáo bí ẩn nào đó để chúng ta vô núi vô rừng để rồi chúng ta tìm kiếm cái gì đó mang tính siêu nhiên à, trốn khỏi cuộc đời này bởi vì đời là bể khổ thế này thế nọ thế khác thế kia không Chúa nói cho chúng ta biết đúng là cuộc sống chúng ta tràn đầy những điều đau đớn nhưng mà Chúa giúp chúng ta có những sự hiểu biết có sức mạnh để đắc thắng những sự đó đấy là chỗ mà tôi thấy rằng à, lời của Chúa và đạo của Chúa rất là thực tế và tôi rất là yêu quý những cái điều này anh chị em và buổi sáng hôm nay đó tôi cũng chia sẻ một đôi lời liên quan đến điều đó à, vì cuộc sống của chúng ta hàng ngày hàng tháng hàng giờ chúng ta có những thời kỳ khác nhau lúc chúng ta hưng thịnh và lúc chúng ta suy tàn lúc chúng ta thuận lợi và lúc chúng ta gặp khó khăn lúc chúng ta khỏe mạnh nhưng cũng có lúc chúng ta đau yếu không ạ à? chúng ta đi qua những cái giai đoạn như vậy trong cuộc sống và trong cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta nói riêng đó thì người Việt Nam chúng ta rất là lo lắng bối rối bất an và luôn luôn tìm cách để à, hóa giải những cái điều khó khăn đây anh chị em biết không ạ à? hàng năm thì người ta đi đâu đi đâu đi giải hạn phải không ạ à? <laughs> thực tế nó như thế à, thực tế nó là như vậy và người ta tìm đến đủ mọi phương án hết phương cách hết để người ta làm sao cho cuộc sống của mình luôn luôn tốt và Chúa Giêsu đến ngài cung ứng cho chúng ta một cái giải pháp cho nên khi tôi suy ngẫm đề tài để chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay đó thì tôi mới hỏi Chúa Chúa ơi con sẽ đặt tên cái bài chia sẻ này là gì rất là phân vân thì Chúa có đặt trong lòng tôi một ý tưởng là con phải đặt tên cho bài giảng của con là một cuộc sống không có vận hạn tức là chúng ta hôm nay sẽ nghe về một đề tài rất mới chưa ai nói chưa ai đặt tên đó là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ là lối sống không vận hạn và tôi tin rằng sau bài giảng này chính Chúa Giêsu sẽ giải hạn cho anh chị không cần phải đi đâu hết không ạ à? chúng ta không cần phải tốn tiền để đi đến chỗ nọ chỗ kia rồi họ vẽ linh ta linh tinh vào bắt đầu là giải hạn đó là giải tào lao không không có đúng chính Chúa Giêsu sẽ giải những vướng mắc cho chúng ta và ngài sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên tươi đẹp amen chị em ngài là sự sống mà vì vậy buổi sáng hôm nay đó tôi cậy ơn của Chúa để nói với tất cả anh chị em cùng với những anh chị em đang theo dõi hội thánh qua kênh mạng xã hội Chúng ta hãy lắng nghe những điều này. Bởi vì Chúa luôn muốn cho tất cả chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống khỏe mạnh, một cuộc sống thịnh vượng cả linh hồn lẫn thể chất. Một cuộc sống mà chúng ta có thể vui hưởng niềm vui của đấng tạo hóa đã tạo ra chúng ta. Mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời tạo ra loài người không phải để cho chúng ta thấy những điều như hiện nay chúng ta thấy. Ngài tạo ra để cho chúng ta sống trong hòa bình, trong hoa thuần, trong vui tươi, trong sự vui hưởng và thờ phượng Ngài. Ngài không có ý định ban đầu để cho chúng ta phải ở trong chiến tranh, dịch bệnh, đau khổ, bất hòa và nhiều điều đau đớn. Cái đó là cái mà không có trong kế hoạch và trong tâm trí của Đức Chúa Trời. À. Tuy nhiên tại sao những điều đó nó lại xảy ra? Nó có một nguyên nhân. Nó có một nguyên nhân là khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người và vũ trụ này Ngài cũng đồng thời tạo dựng ra một số quy luật và quy tắc Ngài tạo dựng Để cho vũ trụ này và lối toàn bộ những tạo vật của Ngài được vận hành trong trật tự Thì Ngài phải định ra những quy luật Phải có Ở đâu không có luật lệ Ở đó có sự lộn lạo Ở đâu không có luật pháp Ở đó không bao giờ có sự an ninh chắc chắn luôn và cũng một lẽ đó tất cả chúng ta đều ở trong cái quy luật của đấng tạo hóa khi anh chị em mình cùng nhau tìm hiểu những điều này tôi tin rằng chúng ta biết cách để hóa giải những cái vấn đề rắc rối trong đời sống của mình đó là điều quan trọng chúng ta không phải bối rối lo lắng rồi đôi khi chúng ta lại bị cái thói mê tín dị đoan của đời này xúi dục chúng ta đi tìm những cái điều rất là không có đúng à. rồi chúng ta lại vô tình à, để nuôi cái hệ thống tôn giáo mỹ dân ở trên đời này chúng ta vô tình để tiếp tay cho những cái phường bất lương để lừa dối dân chúng à. vì vậy kinh thánh chép rằng khi các ngươi hiểu biết lễ thật thì lễ thật sẽ giải phóng các người buông tha các người vì vậy hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để nói với anh chị em một vài cái quy luật quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã định cho đời sống của mỗi một con người. Chúng ta không có cách gì để có thể sống noi những quy luật đó. Không quan trọng anh chị là ai, ông bà anh chị em là ai. Không quan trọng mình có bao nhiêu tài sản, anh chị em có quyền lực cỡ nào. Tất cả đều ở trong cái quy luật này à, đó là quy luật tôi gọi là những những quy tắc vàng của Đức Chúa Trời khi chúng ta hiểu áp dụng chúng ta sẽ hóa giải được tất cả mọi vấn đề của mình amen chị em ha rồi nó có nhiều thứ lắm nhưng mà tôi bắt đầu rất là đơn sơ để cho chúng ta dễ dễ dễ theo dõi nhau nha quy luật đầu tiên đó tôi gọi đó là quy luật gieo và gặt mà à, cái ngôn ngữ bình thường của dân tộc chúng ta hay gọi là nhân quả cái đó thì là nhiều tôn giáo khác cũng nói nhưng mà trong kinh thánh thì dùng cái từ là gieo gặt gieo gặt và luật này áp dụng cho tất cả mọi người kể cả con cái của Đức Chúa Trời ừ. trong Galati chương 6 câu 7 đến câu 10 chép như sau chớ hề dối mình Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời anh em thấy không ạ à? rất rõ ràng ở đây có cái từ là gì không chịu khinh dễ đâu cái từ này nó có nghĩa là gì anh chị em có nghĩa là dù chúng ta là ai quyền thế cỡ nào thì chúng ta cũng không bị loại trừ ra khỏi luật này chúng ta không thể sống ngồi vòng pháp luật này của đức chúa trời được à và chúa cũng không tay vị chúa không nhìn mặt anh chị em để nói rằng à còn tốt quá ha còn đẹp trai quá ha còn đẹp gái quá ha thôi được rồi luật gieo gặt của ta miễn trừ đối với con không có chuyện đó đâu không có chuyện đó cho nên chúa không bị khinh dễ đâu chúa cũng không bị tác động bởi ai chúng ta cũng không đem của hối lộ đến để đút đút cho ngài và nói là ôi con hối lộ cho ngài cho con ngồi cái luật này một chút chú, không có chuyện đó đâu tất cả chúng ta đều ở dưới cái luật gieo và gặt này gọi là luật nhân quả này bây giờ chúng ta phân tích một chút ha Điều đầu tiên chúng ta thấy Chúa khẳng định như thế nào Gieo gì thì gặt cái đó Ồ oh, Cái này là phải in trí trong đời sống chúng ta Gieo gì gặt đấy Và cái chữ gieo gì gặt nấy này Nó đúng cho cả điều thiện Lẫn điều ác Nó đúng cho cả điều lành lẫn điều dữ Điều tốt lẫn điều xấu Chúng ta gieo điều tốt Chúng ta sẽ gặt điều tốt Chúng ta gieo điều lành Chúng ta sẽ gặt điều lành Chúng ta gieo điều thiện, chúng ta sẽ gặt lại điều thiện. Ngược lại, nếu chúng ta gieo điều ác, chúng ta sẽ gặt điều ác. À, đó là sự thật. Đó là sự thật. Tuy nhiên, có một cái điều nó hay ở chỗ này nè, là trong OC chương 8 câu 7 có một câu nữa mà nó khiến cho chúng ta hiểu sâu hơn cái câu kinh thánh Galati này. OC chương 8 câu 7 chép như thế này Vì chúng nó đã gieo ra gió Sẽ gặt lại bão Bão lốc à, Bão mà bão lốc nữa anh chị em thấy không Nà, Vì chúng nó đã gieo ra gió Sẽ gặt lại bão lốc Chúng nó không có lúa đứng Cây lúa sẽ không sanh ra bột Mà dầu có sanh ra nữa Thì dân ngọi sẽ nuốt lấy Anh em thấy chưa Khi chúng ta đọc tiếp ô sơ chương 8 câu 7 Thì chúng ta lại hiểu thêm một chỗ nữa Nó bổ sung cho câu này là luật của Chúa đó gieo ít nhưng gặt lại nhiều à, cái này mày hay chứ cái này tôi suy ngẫm tôi thấy rất là hay nha gieo ít mà gặt lại nhiều anh chị để em đem một hạt bắp thôi anh gieo xuống ba tháng sau có thể có cả một nồi bắp để luộc phải đúng không anh gieo có một hộp nhưng mà anh gặt bao nhiêu hộp rất nhiều có thể hàng trăm hàng hai ba trăm một hạt lúa thôi lên cả cây lúa như vậy ở đây cái quy luật của Chúa đặt ra nó rất là hay. Anh gieo ra ít mà anh gặt lại nhiều. Và một lần nữa tôi nói với anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Nó đúng cho cả điều thiện lẫn điều ác. Nó đúng cho cả điều tốt lẫn điều xấu. Nó đúng cho cả điều lành lẫn điều dữ. Trong cuộc sống chúng ta đã gieo ra điều gì? Anh chị em mình hãy cùng nhau suy nghĩ. Năm trước anh chị em đã gieo ra điều gì? Tháng trước anh chị em mình đã gieo ra điều gì? Phải không ạ? À? Chúng ta đều có thể có một danh sách. Danh sách. Và cái bức tranh này, cái bức tranh này, nó được chép rất nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Bức tranh về gieo gặt này. Để làm gì? Để cho chúng ta là những con người hậu sinh có thể cầm quyển kinh thánh này và nhìn vào toàn bộ cuộc đời của một số người để có bài học cho chính mình. Có thể anh chị em nói ồ tôi không thấy, tôi chưa nhìn thấy. Nhưng anh chị em à, kinh thánh đầy dẫy những những cuộc đời như thế. Và kinh thánh chép về cuộc sống của họ từ lúc họ sinh ra cho đến khi họ, họ kết thúc để chúng ta có rút tỉa những cái bài học rằng cái luật gieo và gặt hay luật nhân quả này được ứng nghiệm hoàn toàn. Thậm chí trong Kinh Thánh có những người chết rồi nhưng chưa thấy luật này ứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta là người bên ngoài nhìn vào thì thấy cái đó nó cảnh tỉnh chúng ta. Nó cảnh tỉnh một số người. Một số người nói ố Tôi gieo toàn điều ác thôi mà sao tôi vẫn phơi phơi phới. Tôi toàn lừa người ta sao giờ tôi giàu thế nhỉ? bỗng phối phối coi chừng bây giờ tôi sẽ sẽ sẽ cảnh tỉnh cho này anh chị em thấy nha ví dụ nha hoàng tử Jonathan con của vua David phải không ạ anh chị em biết phải không à, con của vua Saul hoàng tử Jonathan con của vua Saul khi ông Jonathan này hoàng tử Jonathan gặp David ông đã gì ạ à? kết thân với David ông lấy cả tấm lòng nhân từ tử tế để bên vực David Ông kết bạn với David Ông sống rất là quân tử đối với David Mặc dù cha ông là vua Nhưng ông biết đâu là lành đâu là ác Ông đã nhiều lần khuyên can cha mình Đừng làm ác với David Vì David không có làm điều gì sai hết Tại sao cha lại giết David Tại sao cha lại đối xử bất công với David David đã xây dựng vương quốc cho cha Tại sao cha lại làm điều đó Anh em đọc cả câu chuyện của hoàng tử Jonathan sẽ thấy Jonathan là một người thật thực sự rất tử tế nhân hậu và công bình đúng không ạ có đúng không anh chị em nhưng trong một ngày trong một ngày khi quân địch đánh chiếm quân Philippines đánh quá mạnh quá gắt thì Sao Lơ và các con của Sao Lơ chết trong một ngày trong đó có cả hoàng tử Jonathan chết luôn như vậy thì có thể mình đọc ở đến đó mình nói ố thế thì Jonathan ông sống tử tế với David rồi cuối cùng chết à cuối cùng chết thảm luôn sao không để Jonathan sống nhưng mà anh em phải đọc tiếp anh em phải đọc tiếp là sau khi David làm vua David bảo người đi tìm Mephibosheth là con trai của bạn mình là Jonathan Mephibosheth sau khi đứng chầu trước mặt vua thì ông run sợ ông tưởng là David giờ sẽ trả thù sẽ giết chết mình nhưng không David vỗ về nói chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan. Là cha ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả đất đai của ông nội ngươi là vua lơ Ngươi sẽ ăn chung bàn với ta đến cuối đời. Mephibosheth bèn lạy và nói rằng kể tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây. Con của Jonathan không hiểu tại sao mình được ơn. Con của Jonathan không hiểu tại sao cuộc đời mình lại bây giờ nó đổi đời nhanh như thế từ một người què một người không ai biết một người tàn tạ một người coi như là thất bại hoàn toàn rồi thậm chí có thể bị tính mạng bị đe dọa nữa nhưng bây giờ đùng một cái được vua hậu đại được vua cho ăn cùng bàn được vua nhắc lên được vua đối xử tử tế hóa ra là vì lòng tử tế của Jonathan mà mê Mephibosheth đã hưởng được ân huệ. Hóa ra là Jonathan đã gieo và con trai ông đã gặt. Anh thấy không ạ? À? Anh em thấy không ạ? À? Jonathan gieo, con cháu gặt. Có thể trong đời chúng ta gặt, có thể. Nhưng mà nếu một một vì một vụ mua nào đó nó đòi hỏi tới 5 tháng mới ra hoa kết trái còn mình đến tháng thứ tư thì chết mất rồi <laughs> cho nên con mình đã gặt nó ăn thế thôi chứ sao đâu chuyện bình thường có đúng không anh chị cho nên khi mình nhìn bức tranh toàn cảnh mình sẽ thấy điều đó để chúng ta được an ủi. Hãy cứ làm điều lành. Hãy cứ gieo điều lành. Hãy cứ làm điều tử tế. Nếu đời mình không ăn thì con cháu mình sẽ ăn ấy Đấy là quy luật. Nếu chúng ta sống như thế thì hạn nào đến với chúng ta được? Cần gì đi giải hạn? Cần gì đi tốn tiền? Cần gì phải bảo là sao thái bạch, sao thái tuế gì chiếu chúng ta sao nào? Không có sao gì hết. Đó chính là quy luật gieo và gặt trên đời sống chúng ta. Ừ. Rồi, bây giờ mình nhìn vua Sao Lơ một chút. Vua Sao Lơ một chút ha. Vua Sao Lơ gieo ra hận thù, gieo ra cay đắng, gieo ra ngạo mạn, gieo ra sự sát nhân, giết nhiều người vô tội. Thấy vua Sao Lơ không? Vô cớ ông lôi 70 thầy tế lễ của Đức Chúa Trời giết sạch trong một ngày. Vô cớ. Họ có làm gì đâu. Sao Lơ là một người đúng là điên loạn đúng là điên loạn không à từ cái sự ghen tị với David mà trở nên điên loạn giết người một cách tàn bạo rồi thì cuối cùng sao anh xem ông đã gặt hái những nỗi bất hạnh không thể tả đó những đổ vỡ đau thương ông và ba người con của ông đều tử trận một lúc trên ngọn đồi Gimboa vẫn chưa hết chưa hết đâu à, đến lúc đó thì chưa kết thúc sau một thời gian đó con cháu ông tất cả bảy người đều lãnh bản án tử hình Họ bị hành quyết trong một ngày Và toàn bộ con cháu ông kết thúc Anh em đọc đi sẽ thấy Cảm ơn gì chương 21 câu 7 đến câu 9 Thấy chưa Mặc dù đương thời ông là một vị vua Đương thời ông có quyền sinh quyền sát trong tay Đương thời lời ông nói là mạng lệnh Lời ông nói là sự sống sự chết cho người ta Đương thời ông có quyền làm lành Ông có quyền làm dữ Nhưng tiếc thay Sao lơ đã chọn làm điều ác Sao lơ đã gieo ra hạt giống của sự dữ Sao lơ gieo ra hạt giống của điều xấu Sao lơ gieo ra hạt giống Và cuối cùng ông gặt lấy một sự kết thúc bi thảm Đấy Anh em thấy không ạ Cho nên tôi nói với anh em rằng Cái quy luật gieo và gặt này Cần phải ghi nhớ nằm lòng Cần phải ý thức rõ ràng Trước khi chúng ta gieo ra một ý tưởng Một lời nói, một hành động gì anh chị em ơi, hãy suy nghĩ 7 lần trước khi làm. Có thể đời anh chị em không gặt, nhưng mà đời con, đời cháu anh em sẽ gặt. Đức Chúa Trời là đời đời mà, ngày đâu có phải chỉ 70 năm, 60 năm. Không có đâu ha. Rồi, qua câu Kinh Thánh hồi nãy đó, tôi muốn nói một chút nữa về cái quy luật này. Một chút nữa. Anh chị em để ý hai câu nha. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Tôi muốn anh chị em chú ý từ sẽ ở đây. Sẽ. Sẽ là thời gì? Tương lai. Chúng ta gieo hôm nay không gặt ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta gặt. Tháng sau chúng ta gặt. Năm sau chúng ta gặt. Đời sau chúng ta gặt. Và chính vì cái từ sẽ này mà nhiều người đã bị xa vào vòng xoáy của luật nhân quả. Bởi vì họ nói rằng tôi làm ác mà tôi thấy vẫn phơi phới như nãy tôi nói đó. Còn có một số người cũng nói Ôi Chúa sao con làm thiện cả đời mà sao con chưa thấy gặp cái gì cả. Cũng có người nói như thế. Nhưng mà không đâu anh chị em. Cái thời gian ở giữa gieo và gặt là do Đức Chúa Trời quyết định và nó luôn tồn tại ngắn dài tùy theo Ngài quy định. Yếu tố thời gian nó phân cách giữa nguyên nhân và hậu quả của một hành động. Nó phân cách. Nguyên nhân luôn đến trước và hậu quả luôn theo sau. Hậu quả có thể đến sớm hoặc đến muộn tùy theo Đức Chúa Trời ấn định nhanh hay chậm ở mỗi người khác nhau. Đây là chỗ mà nhiều người hay hiểu lầm và dường như cho rằng mình sống ngồi vòng luật gieo gặt. Không phải đó anh chị em. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, khi chúng ta kết thúc cái luật này, tôi muốn nói cho anh chị em rằng chúng ta cần phải suy ngẫm lại chính cuộc đời mình. Phải suy ngẫm à, và đưa ra một danh sách. Tôi muốn hỏi anh chị em một vài câu. Có hạt giống nào mang mầm sự chết đang tồn tại trong cuộc đời anh chị em không? Có hạt giống nào mang dáng dấp như tham lam, gian dối, tà dâm, lừa lọc, phán xét chỉ trích cay đắng giận hờn bê đắm tội lỗi nhục dục vô độ không lòng thương xót thù hận khóc các hạt giống nào tương tự như vậy không nếu có tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách mà Chúa Giêsu giải cái hạt giống đó ra à, người đời là nói giải hạn chứ bây giờ nói là giải hạt giống <laughs> không ạ à? tức là lỡ gieo rồi bây giờ đào nó lên quất đi hiểu không ạ bây giờ mình gieo rồi cái vườn bắp vườn ngô của anh em vườn lúa của anh em vườn đậu đen đậu xanh của anh em là rất tuyệt vời rồi nhưng mà gieo ba cái hạt lẫn lộn ba cái hạt linh tinh vô đó Đúng không? ba cái hạt mà nó không có mọc lên một cái gì cả nào là cỏ nào là gai gốc lẫn vô đó thì bây giờ trước khi nó mọc lên trước khi nó ra hoa kết trái những cái điều tồi tệ trên cảnh vườn của anh chị em thì phải bới nó lên bước đi để nó đừng kịp mọc ra nó đừng kịp sinh ra nó đừng kịp lộ ra trên đời sống của mình đây là cách đức chúa trời giải hạn đó anh chị em cách của chúa giải hạn đó phải không ạ nếu có hạt giống như vậy đó thì chúng ta làm gì nào chúng ta cần phải ăn năn ăn năn chúng ta phải đến quỳ gối thưa với chúa chúa ơi con xin ăn năn trước mặt ngài bởi vì sự ngu dại của con. Con đã lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự cay đắng. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự lừa dối. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự tham lam. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự gì? Thù hận giết người. À dâm ô ấy. Lạy Chúa bây giờ xin Chúa giúp con. Móc nó ra giùm con Chúa. Dùng huyết của Ngài tiêu hủy giùm con Chúa. Nếu chúng ta ăn năn thành thật với cách đó thì Chúa Giêsu nói rằng Ngài tha thứ cho chúng ta. Tha thứ có nghĩa là tẩy sạch, xóa bỏ những điều xấu, không để cho nó trong cuộc đời mình. Anh chị em thấy ạ? Ví dụ trong Cô Lô Xe, anh chị em đọc từ chương 2, câu 13 đến 15. Tôi gọi đây là câu kinh thánh, cần cầu nguyện trong lúc anh chị em giải hạn đây. Hả? À, cho dễ hạn là phải đọc câu này à, chứ không phải là dễ hạn là à, đến à, ông thầy nào đó xong quẳng ra 50 ngàn xong bảo <laughs> giúp tôi dễ hạn đem con gà gì đến mấy cái dạy đó nó không có dạy gì cả mấy cái dạy đó chỉ là nuôi béo mấy cái ông đó thôi giải hạn là phải đến trước mặt Chúa Giêsu giải hạn bằng cái hành động ăn năn và từ bỏ xóa sạch những hạt giống xấu trong đời sống của mình bởi huyết của Chúa Giêsu ở đầu anh chị em nghe khi anh em đã chết bởi tội lỗi của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta và các điều khoản trái với chúng ta nữa cùng phá hủy tờ khế đó và đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Anh em thấy chưa? Chúa có quyền Duy nhất Đức Chúa Trời có quyền Bởi vì Ngài đã chết cho tội lỗi anh chị em Bởi vì Ngài đã đổ huyết cho những sai phạm của anh chị em Anh chị em hiểu ý không ạ? Nếu như hôm nay anh chị em gieo ra những điều tồi tệ Thì chắc chắn ngày mai anh chị em sẽ gặp những điều tồi tệ Nhưng nếu có một đấng đến nói rằng Con ơi vì tình yêu với con Ta đã trả cho những điều tồi tệ của con rồi con miễn trừ khỏi đó vì tất cả tội tệ đó đã được đặt lên ta. Anh chị em hiểu ý không ạ? Đó là cách Chúa Giêsu giúp chúng ta. Anh em gieo ra một điều gian ác, anh em sẽ gặp một sự gian ác. Nhưng Chúa Giêsu đến và nói không con, vì ta yêu con. Sự gian ác của con ta lấy. Bây giờ ta ban điều lành cho con. Ta ban điều phước cho con. Anh đem gieo ra một điều tồi tệ Và giờ này thân thể anh em phải gặt lấy bệnh tật Nhưng Chúa Giêsu đến và nói Không con Ta yêu con Bởi lần roi ta chịu Bệnh con đã được chữa lành Đó là ý nghĩa của sự chết thế của Chúa Giêsu. Tại vì tôi nói anh em luật nhân quả là nó áp dụng cho tất cả mọi người Không nhìn mặt ai hết Không vị nể ai hết Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài gánh lấy Ngài đến để Ngài ôm tất cả những trà chôm gai gốc Những điều tồi tệ xấu xa từ linh hồn thể xác trên cuộc đời của chúng ta Ngài ôm tất cả vào nghe Và Ngài nói con ơi Con đã được xóa sạch điều ác rồi Đó là sự giải hạn đích thực trong danh Chúa Giêsu. Tôi ước ao 98 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta tìm cách giải hạn theo kiểu này khỏi tốn tiền đúng không ạ khỏi tốn tiền miễn phí mà hiệu quả nữa bởi vì thực sự Chúa Giêsu đã làm cơ mà đó anh chị và sau khi đã ôm tất cả mọi thứ gian ác ra rồi thì anh em bắt đầu ra gieo hạt giống tốt à, và cuộc đời chúng ta bắt đầu phơi phới đi lên à, đúng không chúng ta gieo những mầm sống gieo sự bình an gieo sự hòa thuận gieo sự vui mừng gieo sự rộng rãi gieo yêu thương gieo nhân từ gieo sự sẻ chia cảm thông tha thứ việc lành việc bố thí giúp đỡ người khác chân thành khiêm nhường hạ mình mềm mại tiết độ và kinh thánh cho em xem em gieo gì thế gặt nấy hôm nay anh chị em gieo bình an Tháng sau anh chị em ngủ ngon Hôm nay anh chị em gieo sự tha thứ vui mừng Tháng sau chứng mất ngủ biến mất Người ta nói ô Sao mà tự nhiên giờ tôi ngủ ngon thế nhỉ Mà họ ra không biết rằng Do mình đã gieo hạt giống tốt Anh em đến hội thánh nhà muôn dân Anh em nghe những lời giảng Nghe lời của Chúa Nghe sự cầu nguyện Bắt đầu anh em thay đổi Và về nhà bắt đầu mình tha thứ Về nhà bắt đầu mình bắt đầu sống vui mừng Về nhà bắt đầu mình sống theo nếp sống thờ phượng kết nối với Chúa có nghĩa là có thể anh em không biết Nhưng thật sự khi anh em sống như vậy Anh em bắt đầu rải hạt giống tốt vào mảnh đất của lòng mình Và rồi tháng sau bệnh nó đi Tháng sau ác mộng nó đi Tháng sau quỷ nó nói thôi tao chào tạm biệt mày Phải không ạ? Và mình thấy ôi sao tốt thế nhỉ Mà họ ra thật sự đơn giản là vì Mình đang sống trong luật gieo và gặt Amen chị em Cảm ơn ngài vì điều đó à, cho nên tôi nhắc lại cho tất cả hội chúng, cũng như anh chị em trên live stream, có một câu kinh thánh rất hay để cho chúng ta ghi nhớ nằm lòng ở đây. Paulo nói như thế này, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nãi thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Anh em nhớ câu kinh thánh đó Tôi nhắc lại nha. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trẻ nãi có nghĩa là đừng mỏi mệt vì nó. Tại sao chúng ta mỏi mệt anh chị em biết không? Đôi khi á, mình muốn gặt ngay. Mình muốn gặt ngay. Ô, tôi vừa bố thí cho cái ông kia ngồi đường chiều nay về muốn gặt luôn. Làm sao có. Từ từ cho nó mọc đã chứ. Phải không ạ? Cho nên nếu chúng ta không trễ nải việc làm lên thì sao? Đến kỳ, đến kỳ chúng ta sẽ để gặt. Đây là câu kinh thánh Tôi nguyện nó trở thành lối sống của mỗi một chúng ta. Khi có dịp tiện, hãy làm điều lành cho mọi người. Nhất là cho anh em của chúng ta trong đức tin. Thấy chưa? Cho nên ờ, có một lâu rồi tôi ờ, tôi chia sẻ một cái nguyên tắc làm việc lành của con cái Chúa. Bởi vì tôi thấy là con cái Chúa quá sốt sắng làm việc lành. Nhưng mà hình như làm sai thứ tự. Ừ, làm sai thứ tự à, làm sai thứ tự cho nên tôi muốn nói cho anh chị em là việc mình làm điều thiện mình uh, hỗ trợ mình bố thí mình dâng hiến mình làm tất cả mọi điều phải theo thứ tự của Chúa nó mới đúng tôi thấy con cái Chúa à, đôi khi có một vài hội thánh tôi nghe phong phanh ôi anh em ở trong hội thánh thì thiếu thống đủ đường sống gì mà gọi là bê bết Nhà không có ở, cơm không có ăn, việc làm không có Nhưng mà hội thánh đem một cục đi đâu đó Xây cầu, xây <laughs> ống cống gì đâu đó tôi chả hiểu Phải không? Rồi lên chụp hình, vỗ tay các thứ Vô nghĩa Đừng làm điều đó Tôi nói với anh chị em này Nếu chúng ta có điều kiện Trước hết Hãy lo cho những người có đức tin trong gia đình của mình Có đức tin nha Chứ tôi không nói những người trong gia đình mình mà sống với ma với quỷ thì cũng đừng Đừng có thương xót những cái thứ đó Hãy để họ ăn năn Hãy để cho Đức Chúa Trời trị họ Hãy để cho Đức Chúa Trời dùng họ nạn để đưa họ đến với Ngài Nhưng trong gia đình mình nếu có cha, có mẹ, có anh, có chị em cùng Đức tin, Mà nếu họ thiếu thốn Nếu họ phải thế này thế nọ Anh chị em ơi hãy ưu tiên giúp đỡ những người đó nếu anh chị em có điều kiện Rồi thứ tự tiếp theo nè Điều lành của chúng ta phải thể hiện ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời Hội thánh của Chúa chúng ta phải bao quát xem Hội thánh của Chúa có thiếu máy lạnh không Hội thánh của Chúa có thiếu ghế ngồi không Hội thánh của Chúa có thiếu cái nợ thiếu cái kia không Anh chị em trong hội thánh mình có ai thiếu thốn không Có ai cảm thấy là bị uh, uh, thiếu công ăn chuyện làm không Thiếu tiền bạc về điều này điều kia không Có đang đang bệnh tật Đang y mà không có tiền để chữa trị không Nếu anh em có điều kiện Hãy ưu tiên giúp những người đó Rồi cuối cùng Khi mà tiền bạc tài chánh mình giúp Hai cái cái thứ tự đó mình giúp đã đôi rồi mà nó còn dư nhiều quá Dư nhiều quá Thì mình nghe phong phanh ở đâu đó Lũ lụt chỗ này, lũ lụt chỗ kia à, Cái cầu chỗ này chưa xây Rồi là À, nào là bô lão ở phường ở quận ở gì đó rồi chương trình này, yêu thương này nọ dựng lên à, chúng ta cũng đi ra nghĩ cũng được còn không thì cũng không sao đó là thứ tự của chúng ta chứ đừng đi ngược lại nhiều khi đôi khi chúng ta muốn chụp hình quá đi chúng ta muốn đưa lên báo ôi tôi dân cho đây chỗ này chỗ kia rồi chụp hình lên rồi báo VTV à, rồi lên đài vô nghĩa tất cả đều háo danh cả Việc thiện chúng ta phải đi ra từ tấm lòng nó mới mọc được anh chị em ạ. À. Hạt giống này phải gieo bằng tấm lòng và gieo trong tấm lòng thì nó mới gặt được anh chị em à. Amen. Vì tấm lòng tấm lòng là mảnh đất của Chúa Trời dành cho chúng ta. Còn nếu chúng ta gieo nó không phải gieo trong tấm lòng, chúng ta gieo cái gì đâu á thì ờ, cũng được con người cũng bộ tay cũng nhá nhá chụp hình nhưng mà nó không có mọc căn bản là nó không mọc rồi về rồi mình nói làm sao mà mình gieo quá chừng đoạn mọc còn gieo trên đường nhựa không sao mọc phải không chứ cho nên đây là chỗ mà tôi thấy chớ mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp khi có cơ hội hãy làm điều thiện nhất là trong vòng anh em cùng đức tin với chúng ta hãy nhớ câu đó anh chị em ha cảm ơn ngài dạ yeah. ok rồi bây giờ anh chị em chúng ta đi tiếp chúng ta đi tiếp có một số hiểu biết có một số sự nhận biết mà nếu anh chị em dám thay đổi nguyên tắc vận hành của nó trên đời sống mình thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi vận mệnh của anh chị em. Bây giờ tôi muốn chia sẻ ba nguyên tắc. Ba nguyên tắc mà tôi nhìn thấy trong lời Ngài. Chắc chắn rồi, tôi vận mệnh cho em ai mà chẳng muốn thay đổi vận mệnh không ạ à? thay đổi vận mệnh mà đức chúa trời cho chúng ta những tri thức những sự không ngoan để chúng ta áp dụng nó và vận mệnh chúng ta được thay đổi từ nghèo thiếu trở nên dư dật từ là yếu đuối bệnh hoạn trở nên người khỏe mạnh từ một người có đời sống tinh thần không ra gì trở thành một người bình an vui mừng anh em có muốn điều đó không hãy nhớ nguyên tắc nào Nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc luôn luôn mọi thứ đi từ trên xuống dưới. Không bao giờ có cái gì mà đi từ dưới lên trên. Nguyên tắc đó. Mọi thứ do trời định, trời ban cho từ trên cao. Mọi thứ. Văn chương 19 câu 11 chép, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng từ trên trời cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta dân chương 3 câu 27 chép Vì chẳng từ trên trời ban cho Thì không một người nào có thể nhận lãnh chi được Anh chị em ghi nhớ hai câu kinh thánh này Anh em đang giàu có phải không Rồi nói với anh chị em rằng Đó là trời ban đấy Nhiều khi chúng ta kiêu ngạo nghĩ rằng tôi giỏi giang tài trí Nhưng phải đâu anh chị em Tôi nói với anh chị em trong thế giới này Có những người rất thông minh Có những người rất giỏi Nhưng cả đời vẫn cứ nghèo thiếu làm gì thất bại đó còn tôi thấy á, lớp học tôi đây đâu chứ, chứ đâu lớp học của tôi là 40 đứa à, 40 đứa có đứa giỏi có đứa dở không ạ à? đứa trong học là toàn 90 không đi thi là vô là cái gì cũng đứng đầu không ạ à? còn có những đứa là thôi nó ngu thôi rồi luôn hỏi gì cũng chả biết ăn xong cứ lo lơn tân lơn tân đi làm chuyện gì ấy. nhưng mà bây giờ khi tôi sống đến tuổi 53 rồi tôi ngồi tôi điểm lại đó thì cái thằng ngu nhất là giàu nhất cho nên đôi khi trong cuộc đời này chúng ta nó cái, cái cái quy luật đó đôi khi nó không có vận hành một cách nó trơn tru nhưng đúng thiệt tất cả đều do trời ban trời định cho chúng ta Trời định cho chúng ta giàu nghèo, trời định cho chúng ta đoạn thọ hay là trường thọ. Trời định cho chúng ta mọi thứ. Cho nên phước cho những ai biết điều này và biết nương dựa vào trời. Phước cho những ai biết cầu nguyện với trời, biết thờ trời, biết thuận phục trời. Để rồi chính trời sẽ ban cho chúng ta cuộc sống đủ đầy nhất. Anh chị em ạ, à, quy luật này luôn luôn đúng. Tất cả đều trời, từ trời. Cho nên ông bà chúng ta cũng có một câu đó anh chị em thuận với trời thấy thì xong nghịch với trời thấy ăn tử luôn dù anh là ai tôi không cần biết nó đúng cho mỗi cá nhân nó đúng cho mỗi cộng đồng và nó đúng cho cả tầm cỡ quốc gia luôn thuận trời thấy xong nghịch trời thấy tất cả đều do trời bàn từ trên xuống và rồi từ chỗ này chúng ta lại học thêm một cái nguyên tắc đó là dòng chảy Dòng chảy phước lành Hoặc là dòng chảy băng hồi xấu xa Nó cũng luôn từ trên xuống Trong tổ chức Lãnh đạo thế nào Nhân viên sẽ thể ấy Anh em hiểu không ạ Trong hội thánh Một sư thể nào Tín đồ thể đó Ờ cái này anh chị em có đồng ý với tôi không? Đó, trong gia đình cha mẹ thế nào, con cái thể ấy, Nó là dòng chảy từ trên mà. À. Cho nên trong thi thiên 133 cũng có chép Kìa anh em ăn ở hòa thuận Thật tốt đẹp thay Khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu Chảy xuống râu Tức râu Aaron Chảy đến trôn áo người Lại khác nào xương móc hạt môn Xa xuống các núi Sion Vì tại đó Đức giê va đã ban phước Tức là sự sống cho đến đời đời Anh em thấy Phước lành luôn chảy từ Từ trên xuống Rồi Tôi muốn nói nhỏ chỗ này cho anh chị em nè Liên quan đến đời sống anh chị em nói Ngô Mục Sư ơi Con ước ao có một đời sống quyền năng Một đời sống phước hạnh Một đời sống thịnh vượng Một đời sống tuyệt vời một Sư ơi Thế một Sư hỏi Thế đang nhóm hội thánh nào vậy Nhóm hội thánh kia Thế hội thánh đó làm sao Kể nghe coi Ôi một Sư ơi hội thánh đó Ông một Sư ông chống Đức Thánh Linh Thôi rồi Ông bảo những gì Thánh Linh làm là quỷ một Sư ơi Ai nói tiếng lạ là ông dứt khoát thông công sư ơi Ai đặt tay chữa bệnh là ông nói đồ kiêu ngạo Ông đá ra ngoài đường sư ơi Tôi nói anh chị em nè Anh chị em cứ ngồi đó đi Đến một ngàn năm sau cũng chả có phước hạnh nào Tôi nói lời thật Nhiều khi người ta lại nghĩ rằng là tôi có cái động cơ này nọ Nhưng tôi nói vì ích lợi của tất cả anh chị em Phước lành luôn từ trên xuống Nếu từ trên đã chặn cổ rồi Thì ở dưới không có phước lành nào cả Đó là sự thật Tôi nói với anh chị em rằng không có một hội thánh nào được Đức Thánh Linh vận hành mà ông mục sư, ông lãnh đạo hội thánh đó trong Đức Thánh Linh không có. Không bao giờ tồn tại. Không bao giờ tồn tại. Không có một hội thánh nào thịnh vượng về vật chất mà ông lãnh đạo hội thánh đã nói rằng nghèo mới là thánh khiết. Có đâu, tất cả chúng ta cùng nghèo để cho nó thánh. Không à? Đi đôi giày phải rách 10 năm nó mới thánh. Cho nên nhắc lại chỗ này, lãnh đạo thế nào, người ở dưới quyền thể ấy. Cha mẹ thế nào, con cái thể ấy. Nếu chúng ta muốn thay đổi vận mệnh, hãy suy nghĩ xem, lãnh đạo của mình là ai? Phải suy nghĩ. Lãnh đạo hiện nay của anh chị em là ai? Đó, chị em là ai? Họ đã làm gì, đời sống họ như thế nào? Nếu họ là một người không cầu nguyện, không tin kính Chúa và sống miệt mài trong lối sống đó thì đảm bảo một thời gian sau cái dòng chảy băng hội đó nó sẽ rớt xuống cuộc đời của anh chị em. Nó sẽ nhiễm vào tâm linh anh chị em. Nó sẽ phá nát cuộc đời của anh chị em. Nhưng nếu lãnh đạo của anh chị em mình là những người tin kính, là những người đầy ơn, là những người kính sợ Đức Chúa Trời, là những người đầy dạy Thánh Linh, là những người mà biết được những phước lành của Đức Chúa Trời thì khi anh chị em ở trong môi trường đó một thời gian sau phước lành đó nó rớt xuống đời sống anh chị em cũng y như lãnh đạo anh chị em luôn amen cho nên tôi khích là anh chị em nè hãy tìm đến những nơi nào có những lãnh đạo tin kính Đức Chúa Trời và chúng ta hãy sống và sinh hoạt ở trong môi trường đó còn đừng bao giờ sợ con người tôi nói anh chị em trên đời này á anh chị em chỉ sợ Đức Chúa Trời thôi Còn đừng có sợ ai đó Chúa tạo ra chúng ta để chúng ta có một đời tự do Tôi đứng đây tôi nói trước hàng ngàn người Mà tôi cũng chả sợ ai cả Tôi chỉ sợ mỗi mình Chúa thôi Nếu tôi không nói sự thật ngày hôm nay Anh chị em đôi khi bị cái tư tưởng rằng Mình phải trung tín cho đến chết Mình mà rời chỗ này thì chắc mình xa địa ngục Có một số người dọa tín đồ như thế Có một số người dọa tín đồ như thế anh chị mà sai chỗ này nha anh đi địa ngục đấy tôi xin lỗi nha địa ngục hay thiên đàng là chúa giêsu quyết định phải không ạ à? đó cho nên nguyên tắc của chúng ta là từ trên xuống lãnh đạo thế nào anh chị em sẽ thế đó anh chị em ở dưới một lãnh đạo tin kính anh chị em sẽ có một đời sống tin kính anh chị em ở dưới một lãnh đạo quyền năng anh chị em sẽ đủ quỷ chữa bệnh đó là sự thật amen wow. À, tôi nói điều này có thể nhiều người bảo ông này là có ý gì rồi nhưng không sao chúa biết tâm lòng chúng ta chúng ta đang nói để cho dân sự của chúa được tự do chúng ta nói để cho cộng đồng tin lành trở nên lành mạnh chúng ta nói để những lãnh đạo phải sống làm gương cho tín đồ của mình amen à, không, không thể im lặng chỗ này cho nên đừng có bao giờ suốt ngày ăn xong chỉ trích tín đồ của chúng ta rằng là ơi trời hội thánh của tôi tín đồ nó cãi lộn nó tà dâm nó đủ thứ hết tất cả là rằng tôi nói ông coi lại đời sống ông đi ông có cầu nguyện không hãy suốt ngày ông chơi game rồi xong bảo tín đồ ông phải cầu nguyện ông bảo tín đồ ông kiêng ăn mà ông thì ăn ngày ba con gà phi lý rất phi lý có đúng không đó là sự thật tôi nói cho em rằng nếu trong hội thánh mục sư không kiêng ăn thì đừng bao giờ hy vọng rằng tín đồ kiêng ăn không có chuyện đó đâu. Chúa luôn luôn hành động đúng nguyên tắc từ trên xuống. Chúa Giêsu luôn sống một đời làm gương cho các môn đồ của Ngài. Ngài muốn các môn đồ của Ngài sống yêu thương, hy sinh tận hiến thì Ngài trước hết quy xuống rửa chân cho họ. Amen chứ? Ngài làm điều đó. Cho nên chúng ta không bao giờ nên ngược lại. Chúng ta đừng đòi hỏi những người ở dưới phải tốt trong khi mình chưa tốt. Chúng ta đừng đòi hỏi những con cái của mình phải tin kính trong khi mình sống tà dâm ô ấy. Chúng ta đừng đòi hỏi con cái của mình phải đọc kinh thánh trong khi thì mình đọc báo với xem tivi. Đừng bao giờ làm điều đó. Có một số cha mẹ rất cực đoan. Con phải tin kính, con phải đi nhóm, còn mình thì nằm ở nhà ngủ không đi nhóm. Làm sao mà làm được điều đó? Cho nên chị em thấy ha. Và ở đây đó, chúng ta cũng có thể học bài học này ở trong sách các vua anh em đọc Samuel nước Samuel nhì các vua nhất các vua nhìn cho mới thấy anh em sẽ thấy à cái thời nào mà ông vua nào lên mà tin kính á dân chúng mới tin kính còn ông vua nào mà lên bắt đầu dựng tượng ba anh thờ ác tạc tê cả dân chúng mới đi tà dâm với các thần khác vua làm sao dân vậy lãnh đạo làm sao dân chúng như thế lãnh đạo mà tham nhũng thì đừng có nói dân chúng nó sống chân thật quên đi có gì nó ăn đấy ăn cả bê tông cục thép luôn đúng không cho nên hôm nay tôi thấy bữa thấy quảng cáo có một cái anh quảng cáo xây dựng rất là hay quảng cáo xây dựng là đây là đội xây dựng uy tín nhất đất nước đảm bảo nói không với rút ruột công trình <laughs> có câu đó là yên tâm rồi à, đấy cho nên tôi nói là chúng ta cần phải làm gương và làm gương từ trên xuống trong ai bao giờ ngược đời từ dưới lên à, à. Chúng ta đọc một số cái mà chúng ta thấy ở đây. Tôi đọc anh chị em nghe. Josaphat lên ngôi tuổi được 35. Người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái Sichi, người đi theo đường của Asa cha người, chẳng say bỏ đi, xong làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Anh em biết đời Josaphat phải không ạ? Khi ông quay lại, ông làm điều thiện, thì cả dân chúng họ kiên ăn, họ tìm kiếm Chúa và họ thắng trận. đó không? Hay là Achasia, con trai Ahab, lên ngôi làm vua Seren tại Samari cai trị hai năm. Người làm điều ác trước mặt Đức giê va đi theo con đường của cha và mẹ mình. À, cùng theo đường của Jeroboam, con trai của Nabat, là người suy cho Israel phạm tội. Anh em thấy chưa? Cái ông vua này lên cái là ông làm ác, ông suy cho cả đất nước phạm tội luôn. À. Cho nên, cho nên là Chúng ta muốn nhìn cái bản chất của một tổ chức nào Hãy nhìn người lãnh đạo Muốn nhìn sức mạnh thuộc linh của hội thánh Hãy nhìn ông mục sư Muốn nhìn cái sự lành mạnh của gia đình Hãy nhìn mối quan hệ cha mẹ Không cần phải tìm hiểu đi sâu phỏng vấn gì cho nó mất thời giờ Không à, lôi mang lãnh đạo ra làm việc Đó, <laughs> vấn đề chỗ đó thôi Em lôi mang lãnh đạo ra làm việc là biết rõ hết tất cả mọi điều Ok, cho anh chị Rồi, áp dụng Mình áp dụng cái cái cái luật này như thế nào hãy tra xét mình xem thử mình đang ở trong tổ chức trong hội thánh trong gia đình có kiểu lãnh đạo nào có phải lãnh đạo cầu tiến ngay lành kính sợ chúa hay không có phải không tuy rằng có thể họ có những điểm yếu nếu họ là những lãnh đạo ngay lành cầu tiến kính sợ chúa thì hãy nỗ lực cầu thay cho họ đừng chỉ trích họ đúng không ạ mặc dù có những điểm yếu tất cả chúng ta đồng tiến lên đúng không ạ nhưng mà nếu lãnh đạo của chúng ta là những người ưa và lạm dụng quyền lực, thích hưởng thụ sống gian ác coi thường Chúa, chà đạp lên luân lý, chân lý, thì tôi khuyên các bạn hãy nhanh chóng bước ra khỏi đó, chạy càng xa càng tốt. Để anh chị, để cho các độc tố đừng có đủ thời giờ tràn vào đời sống các bạn. Chạy càng xa càng tốt. Ừ. Amen chưa? Rồi, nguyên tắc thứ hai anh chị em ghi nhớ nguyên tắc thứ hai nha nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc từ trong ra à, tôi đang đi trong đề tài là thay đổi vận mệnh của mình mà nguyên tắc đầu tiên là từ trên xuống nguyên tắc thứ hai là từ trong ra năm bao giờ từ ngồi vô đó nhiều người ngày hôm nay muốn thay đổi vận mệnh của mình từ bên ngoài đem con gà đi cúng rồi bảo là sẽ thay đổi vận mệnh đấy giải được sao không có đâu cái đó là lừa đem con gà ăn cho nó bổ tốt hơn không bao giờ chúng ta có thể thay đổi cái gì từ bên ngoài không có từ trong ra ma thưa chương 12 câu 33 chép nè hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu vì xem trái thì biết cây trái là kết quả bên ngoài cây là nói về bản chất bên trong đúng không kết quả bên ngoài được quyết định bởi những gì bên trong cái rễ nó làm sao bản chất nó làm sao cây đó nó là cây độc hay cây lành nó là cái bản chất bên trong nó quyết định cái trái mà anh chị em thấy trên cành của nó không ạ à? nhiều cái trái nhìn rất là lắng bóng đẹp để vậy ăn vô chết liền vì sao bản chất cây đó là cây độc cho nên cái nguyên tắc này Chúa Giêsu cũng nói thêm Người lành bởi lòng thiện chứa điều thiện mà phát ra điều thiện Kẻ giữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra Luca chương 6 câu 45 Anh em thấy chưa Cái miệng mình nói ra Mình nói liên tục Mình nói những cái điều à, lành Mình nói những cái điều tử tế Mình nói những cái điều bình an Mình nói những cái điều vui mừng Là bởi vì đơn giản Là lòng anh chị em được đầy dẫy Đức Thánh lên Còn mình lên đây á Mà mình nói Ba hoàng hồi là chuyển sang nói tục chữ bậy <coughs> Là lòng mình đầy ác quỷ Chắc thiệt Tất cả trong lòng mình nó quyết định khi khi Chúa Giêsu nói lòng là nói về cái bản chất con người bề trong bản chất con người ở bên trong nó quyết định điều lành điều dữ trong cuộc đời của chúng ta cho nên mọi thứ chỉ có thể tác động và bắt đầu tác động từ bên trong điều xấu lẫn điều tốt nguyên tắc thuộc linh này được Chúa Giêsu bày tỏ rất rõ trong câu chuyện như sau à, anh em nhớ câu chuyện của Chúa khi mà các thầy Pharisee và thầy thông giáo trách các môn đề của Chúa là ô sao không rửa tay trước khi ăn ô ế anh em nhớ câu chuyện đó à, thấy các môn đệ nó ăn luôn còn các thầy thì trước khi mà ăn á lấy vài giọt nước rỉ lên cái tay chà chà chà chà chà rồi tay tôi sạch rồi à, chứ không phải là rửa xà phòng như mình ngày xưa tôi không hiểu cái chỗ này tôi nói thì họ nói cũng có lý chúa phải rửa tay lỡ mới đi cầu về thì sao phải rửa tay chà xà phòng chứ nhưng mà sau khi tôi tìm hiểu tôi biết rằng không phải họ nói cái ý đó. Đây là cái nghi lễ của họ. Họ lấy mấy giọt nước họ rỉ rỉ rỉ này là giống như bắp tem trong mấy nhà thờ mà hay là nhỏ mấy giọt nước lên đầu rồi xong tội tha rồi đó con. Mới sinh kiểu vậy đó. Nhỏ mấy giọt ra rồi bắt đầu bảo ô tay mình sạch rồi mặc dù đôi khi thui rinh nè. Bảo sạch. Đó là mấy ông đó ông nói vậy đó. Thì Chúa mới nói với họ một câu chuyện. Chúa mới nói với họ là cái ông đạo đức giả các ông giữ truyền thống của con người Mà các ông chả hiểu gì bản chất vấn đề Đây là nghe tôi nói nè Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong Có thể làm dơ giấy người được Nhưng sự gì từ trong người ra Đó là làm dơ giấy người Vì thật từ bên trong Từ lòng người mà ra những ác tưởng Sự dâm dục trộm cướp giết người à, Dâm tham lam hung ác gian dối Hoang đàn con mắt ganh đố lộng ngon kiêu ngạo điên cuồng Hết thảy những điều xấu ấy Từ lòng người ra làm dơ giấy con người anh em thấy nguyên tắc chưa chưa cho nên đôi khi ngày hôm nay đó chúng ta tìm cách tu tập bên ngoài ôi tôi phải ăn cái gì tôi phải mặc cái bộ quần áo nào nhiều người phải ờ, à, mặc đồ trắng cơ chứ còn mặc đồ mà xám xám không chịu cho nó thánh nhiều người là phải ăn là phải bỏ thịt heo ra không mà tôi nói thịt heo giờ là cũng dơ thiệt nuôi toàn thực phẩm không không ạ à? ý là tôi muốn nói là một số người bảo là phải đừng ăn cái này đừng ăn cái kia để cho mình tu tập được nên thánh tôi nói cho em á cái thức ăn bên ngoài nó không có quyết định cái gì trong lòng mình hết á không có liên quan gì hết nó liên quan chăng là liên quan đến sức khỏe chúng ta thôi đó, chúng ta ăn cái thứ bậy bạ vào thì tối ngủ không được dạ dày nó kêu thục thục thục thục như thế này tim mạch đập thành thịt đó cái đó là liên quan chứ còn những gì từ bên ngoài nó không quyết định tấm lòng của chúng ta không quyết định nhưng Chúa Giêsu nói có một thứ quyết định. Đó là nếu như cái ý tưởng của chúng ta mà một ý tưởng gian ác, dâm dục ô uế miệng mồm của chúng ta nói những cái lời không xứng đáng thì chính những cái đó làm ô uế tâm lòng chúng ta. Còn nếu như miệng mồm ý tưởng của chúng ta nói những điều thiện lành, bình an vui mừng, nói những điều tôn kính thờ phượng Chúa thì những sự đó thanh hóa tâm lòng chúng ta. Đó là nguyên tắc từ nhận vô rồi bây giờ ngược lại Ngược lại Ngược lại Cũng chính những cái gì mình nhận vào trong lòng đó Nó đi ra Thì nó mới làm ô uế lòng người khác Hay là thánh hóa lòng người khác Nếu lòng của chúng ta nhận những điều thiện lành từ Chúa Thì miệng mình sẽ nói ra những lời thiện lành Và thánh hóa người nghe Còn lòng của mình mà nhận những điều ô uế Dơ giấy tạp nham gian dâm Dối trá Thì khi mình nói ra những lời của mình Nó sẽ ô uế người khác bằng chứng tôi thấy cái đây rất thực tế anh chị em ạ. À. Khi anh chị em vào một cái hội thánh nào mà ông mục sư ở đó ông bị tổn thương, ông chưa được chữa lành, ông đứng lên bục giảng này, ông giảng trong sự cay đắng, ông giảng trong sự hận thù, ông giảng trong sự chỉ trích. Một thời gian sau, cả hội chúng đều hận thù chỉ trích cay đắng hết. Ờ, à, nói vậy đó, nguyên tắc nó là vậy đó. Anh chị em chả cẩn thận nha. Chúa Giêsu nói là các con phải cẩn thận những gì mình nghe. Vì nghe chính là cái cửa đi vào tâm linh chúng ta. Chúng ta nhận điều tốt thì nó tốt, nhận điều xấu nó xấu. Vì vậy nguyên tắc từ trong ra có nghĩa là gì đây? Nếu chúng ta muốn biến đổi đời sống của mình bên ngoài thì nơi chúng ta bắt đầu thay đổi phải là thay đổi từ bên trong. Ông ri Rihad bên kia ông nói nếu các bạn muốn thịnh vượng. Ông quên ông TB Joshua chứ. TB Joshua ông nói nếu các bạn muốn thịnh vượng. Thì nơi mà các bạn cần thịnh vượng đầu tiên là đời sống tâm linh. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta bỏ qua nguyên tắc này. Trong khi đời sống mình đang đầy những điều bậy bạ. Mối quan hệ bất chính chưa giải quyết. Đó. Rồi nợ nần chưa giải quyết. Xung đột chưa giải quyết. Mà chúng ta muốn nên giàu có Chúng ta muốn có nhiều tiền của Chúng ta muốn có nhiều đất đai Chúng ta muốn có nhiều vàng bạc Tôi nói nếu mà chúng ta cố gắng những sự đó Giàu có được đi chăng nữa Nó cũng sẽ mất trong vòng 50 giây anh chị em ạ Bởi vì tâm linh tấm lòng chúng ta chưa sẵn sàng để chứa đựng những sự đó Chúng ta có được tất cả những sự đó Thì những cái điều mà tồi tệ còn lại đằng sau nó sẽ phá hủy toàn bộ Phá hủy hết Đó là lý do Nếu anh em muốn thay đổi cuộc đời của mình Ví dụ anh em bây giờ đang bệnh, đang nợ, đang ờ, hôn nhân chuẩn bị trên bờ vực đổ vỡ vân vân và vân vân. Tạm quên những sự đó đi. Và tôi nói với anh chị em rằng bắt đầu suy nghĩ những gì đang có trong lòng mình. Suy nghĩ đi. Mỗi ngày lòng anh em có bình an không? Mỗi ngày lòng anh em có đầy dẫy nhân từ không? Mỗi ngày miệng mồm của anh chị em có nói những lời lành không? Hay là mình vẫn sống như một con quỷ từ địa ngục hiện diện ở trên đời này. Có những người như thế, ở nhà thờ thì là thiên thần nhưng về nhà là quỷ sứ. Miệng mồm nói năng lung ca lung tung, chửi bới thôi rồi, thậm chí nói tục chửi bậy. Con cái nó đụng đến thì quát tháo mắng chửi rủa xả các kiểu. Coi chừng, nếu chúng ta vẫn để những sự đó thì vận mệnh cho em đời đời không bao giờ thay đổi được đâu. Chúng ta phải thay đổi từ bên trong, chúng ta thay đổi từ tấm lòng, chúng ta thay đổi từ tình trạng tấm lòng của mình. Rồi từ tấm lòng của mình nó ra miệng nói, nó ra lời nói. Và khi lòng mình, lời nói mình thay đổi rồi, thì bắt đầu gia đình mình được cải thiện. Tài chánh mình được cải thiện, sức khỏe mình được cải thiện, mối quan hệ trong xã hội sẽ được cải thiện. Amen chứ? Nguyên tắc của Chúa. Nguyên tắc của Chúa là nguyên tắc từ trong ra. Tôi hy vọng tất cả anh chị em mình hiểu được nguyên tắc này. Đừng đi theo trào lưu mì ăn liền của thế giới ngày hôm nay Thế giới ngày hôm nay họ sống theo kiểu mì ăn liền Họ muốn giải quyết vấn đề trong 30 giây Anh em xem những bộ phim anh em sẽ thấy không à? Ngày xưa tôi hay xem phim giờ hết xem rồi Tất cả các nhân vật gặp khó khăn là giải quyết rẹt rẹt rẹt 30 giây xong vấn đề Đâu có phải Cái đó là trên màn hình thôi Còn thực tế trong đời sống nó không bao giờ ứng nghiệm đâu trong đời sống cái gì nó cũng có thời gian Và nó đi theo thứ tự Đi theo thứ tự Đừng sống mì ăn liền Hãy giải quyết từng nút thắt một Từ trong lòng giải quyết ra à, Ví dụ Ví dụ nha Giả dụ như hai vợ chồng Anh chị em ở trong gia đình Lúc nào cũng xung đột Lúc nào cũng xung đột Đi xa thì nhớ Mà về nhà thì chửi, chửi lộn nó có cái cái cái tình trạng như thế ví dụ vậy đi ha thì bây giờ bây giờ mình làm sao để mình cải thiện tình trạng đó có nhiều gia đình là bây giờ bảo là mình phải chi một ít tiền để đi du lịch cho nó lãng mạn sang Thái Lan làm một cuộc du lịch tốn mấy ngàn đô nhưng về nhà tiếp tục cãi lộn và bắt đầu bảo ôi tốn tiền quá tôi nói không bao giờ có cái gì bên ngoài nó cải thiện mối quan hệ của anh em được hết á dù anh em có thuê khách sạn năm sao để hai vợ chồng nghỉ ở đó thì về vẫn cãi lộn như thường hết năm sau rồi về nhà là bắt đầu ăn nhau cãi nhau chén bát đá lung tung rồi chắc chắn rồi còn năm sau là còn hưởng thụ nó tạm quên cái đó đi phải không ạ nhưng về nhà bản chất vấn đề nó vẫn còn cho nên hai vợ chồng cần ngồi lại với nhau và bắt đầu nói chuyện xem từ trong lòng của mọi người người chồng người vợ có điều gì bức bối không hài lòng không cảm thấy thoải mái không cảm thấy bình an khi sống với người kia hay không có điều gì không tha thứ Có điều gì đã từng xúc phạm Có điều gì đã từng khiến cho người kia buồn khổ Mà không nói được, không giải quyết được hay không Tất cả đều chứa chất ở trong lòng anh chị em Độc tố nó ở trong lòng đó anh chị em ạ Ví dụ như người vợ mà sống với một người chồng Suốt ngày cứ ôm điện thoại chơi game Còn vợ thì cứ nằm tà tở như thế này Ngày đầu tiên thì còn được Ngày thứ hai được, tháng sau còn được Một năm sau là bắt đầu có vấn đề À ông cứ game với ông đây tôi có cách giải quyết của tôi đi về là tôi treo mở cơm nước tôi không nấu đi làm về là ngủ đói ăn mì tôm và dần dần sao cãi lộn anh chồng tại sao vợ nhà mà không cơm không nước này đánh nhau vợ thì nói lo mà chơi game đi chơi đi nữa đi bắt đầu là chọn nhau và thực sự vấn đề nó không phải game hay cái gì vấn đề là trong lòng đã không ưa nhau trong lòng đã bị tổn thương trong lòng đã không giải quyết tất cả những sự đó đều từ trong tấm lòng anh chị em ạ à. cho nên mọi vấn đề chúng ta phải giải quyết từ bên trong kể cả bệnh tật trên thân thể anh chị em anh chị em tưởng nghĩ rằng tự nhiên nó xuất hiện à tự nhiên khối ung thư nó xuất hiện à không đâu tất cả nhiều phần lớn có nguồn gốc từ tâm linh à. anh em sống trong sự buồn bực sống trong sự lo lắng sống trong sự hận thù khối u nó mọc ra ừ, khối u nó mọc ra anh em sống trong cái sự gọi là lúc nào cũng giận dữ huyết áp lên nó sinh ra tiểu đường nó sinh ra khó thở nó sinh ra tôi có nghiên cứu một tài liệu anh chị biết cái bệnh hen suyễn á hen suyễn nó sinh ra từ cái tâm trạng lo sợ một đứa nhỏ mà anh chị em làm cho nó sợ hoảng sợ một cách bất thình lình nó bị hen suyễn ờ lại vậy đó cái bệnh trong thân thể nó đến từ bên trong phần lớn là đến từ bên trong tôi không nói là một số thứ là nó đến từ môi trường sống nhưng mà ít lắm còn phần lớn nó xuất phát từ bên trong Chúng ta hãy suy ngẫm xem. Khi anh em đang bị một căn bệnh, điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ? Điều gì đã có trong tấm lòng? Chúng ta hãy giải quyết nó, amen. Tất cả từ bên trong. Cho nên áp dụng, áp dụng. Bắt đầu xây dựng đời sống thành công, thành vượng và sức khỏe thể chất tinh thần. Từ việc gì á? Giải quyết những điều bên trong và đem vào bên trong lòng anh em những giá trị của thiên đàng. À, anh em bắt đầu đem vào bên trong bằng cách suy ngẫm và làm theo kinh thánh Đồng thời phải loại bỏ những giá trị địa ngục ra khỏi đời sống mình Bằng cách gì? Ăn năn kêu cầu sự thanh tẩy bởi huyết chúa Chậm mà chắc anh chị em Chậm mà chắc Có thể hôm nay anh thực hiện điều đó Anh chị em chưa thấy mọi sự nó cải thiện Nhưng kiên trì đi Anh em thực hiện một tháng, một năm đi Bắt đầu gia đình cải thiện Bắt đầu tình trạng sức khỏe cải thiện Mọi thứ từ trong lòng Cải thiện Amen chị em Cảm ơn Ngài Và nguyên tắc cuối cùng à, nguyên tắc cuối cùng tôi sẽ kết thúc bởi nguyên tắc cuối cùng này nguyên tắc đầu tiên là gì anh em thứ hai là gì amen nguyên tắc cuối cùng của đức chúa trời là nguyên tắc cân bằng cân bằng à, anh em thấy cái vũ trụ mình không ạ à? có sáng có tối có ngày có đêm đúng không ạ vũ trụ mình được sinh ra theo nguyên tắc cân bằng cân bằng cả nóng cả lạnh căn bản. và đời sống tinh thần của chúng ta cũng đi trên nguyên tắc đó à. Chúa Giêsu nói rất là nhiều lần về nguyên tắc này anh chị em muốn nhận trong đời sống mình thì phải có ban ra mình, mình nhận không thì nó lệch cán cân à, bây giờ này hai cán cân nó như này anh chị em cứ nhận không à? nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận miết cứ nhận miết này. là đâu nó lệch mất tiêu rồi giờ lệch 45 độ rồi Em nhận hồi là 90 độ luôn Thế giới nó không vận hành theo nguyên tắc đó Nè cân bằng này Anh em nhận Bàn ra Nhận Bàn ra Nhận Bàn ra Anh em thấy đời sống mình đi lên không Đi lên không Đi lên Cho nên Chúa Giêsu nói là Chúng ta không thể sống với cái ý định là chỉ muốn nhận mọi thứ về mình mà không bao giờ ban ra. Cái ý định này đã vi phạm nguyên tắc cân bằng của tạo hóa. Chúa Giêsu nói hãy cho người ta sẽ cho mình họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp vào lòng các ngươi vì các ngươi lương mực nào thì họ cũng lương lại cho các ngươi mực ấy Luca chương 6 câu 38 dựa vào câu kinh thánh này thì tôi mới nói với anh chị em hai điểm chính có ban ra thì mới có nhận về nguyên tắc vậy thôi à, có ban ra thì mới có nhận về còn đời sống mà mình chỉ hư cứ chật là muốn nhận thôi Chúa ơi Bây giờ có cục tiền trên trời rớt xuống cho con nhận Ngày xưa lúc tôi tin Chúa bên Nga Có cái chị chị cầu nguyện vậy đó anh chị Tôi thì tôi khuyên chị ơi đi làm đi Xin việc làm đi Chị nó không tôi nhà cầu nguyện tiền rớt xuống Nó hoang tưởng đến cái mức độ mà Đúng là bệnh viện Biên Hòa nó cũng chịu Làm gì có chuyện đó Chúng ta phải ban ra sức lao động của mình, ban ra thời gian của mình, ban ra trí tuệ của mình để mình nhận về. Amen chứ Làm sao mà cứ ngồi không như thế mà bao trên trời đâu rơi xuống. Chúa không làm như vậy bởi vì nếu Chúa làm như vậy, Chúa sẽ phá vỡ nguyên tắc cân bằng của Ngài. Mặc dù tôi biết rằng Chúa có quyền làm, Chúa có thể làm. Đó. Nhưng mà dù rằng là một cục thịt bởi một con quạ nó đem đến cho Eli đi chăng nữa thì con quạ kia nó cũng phải bỏ công nó đi tìm cục thịt đó. Ai đó cũng đã phải cắt cục thịt đó, ai đó cũng đã nuôi con bò, con cừu ra mới có để mà đem cục thịt về cho Eli. Bây giờ anh em ngồi bảo tôi quạ nuôi. Mà thời nay quạ nó không có đâu. Quạ thời nay tham ăn lắm. Cho nên đừng bao giờ sống với tư tưởng quạ nuôi. Anh em mà bỏ tư tưởng đó đi. Nó rất là cực đoan nó rất là tiêu cực chúng ta phải hiểu nguyên tắc là có ban ra mới có nhận về chúng ta ban trí tuệ ban sức lực ban thời gian ban công sức ban lao động chúng ta nhận về chúng ta ban ra tiền bạc ban ra sự ban cho nữa thì Chúa sẽ đáp ứng lại cho chúng ta bằng nhiều cách thứ hai anh em có để ý thấy trong cái nguyên tắc này có một cái điều rất là hay mà khi tôi suy ngẫm tôi mới hiểu rằng Đức Thánh Linh bày tỏ cho tôi hiểu được câu kinh thánh này cho trước tôi không hiểu nha Trước tôi đọc cái câu vừa rồi tôi không hiểu. Tại sao Chúa Giêsu nói hãy cho người ta sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đây tràn mà nộp. Nó nói ô lạ nhỉ. Lẽ ra Chúa chỉ nói là con ban cho đi. Thì người ta sẽ ban cho lại. Vậy là đủ rồi. Còn đây Chúa nói thêm không. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đây tràn mà nộp. Phải Anh em có bao giờ suy ngẫm chỗ này không? Cũng không hiểu luôn đúng không? Đó, đấy mới là vấn đề. Vấn đề chỗ này anh chị em à. Nguyên tắc của Chúa là dù là nguyên tắc cân bằng Nhưng mà Chúa định cho một cái luật Đó là nhận về luôn nhiều hơn ban ra Anh chị em ban ra 100 ngàn Chúa sẽ cho anh em nhận về một triệu đồng Để làm gì vậy? Để cho lần tiếp theo anh chị em sẽ ban ra nhiều hơn lần đầu tiên Và cứ thế nhân lên Thế giới cứ thế nhân lên Điều tốt cứ thế nhân lên Điều lành cứ thế nhân lên Đó là nguyên tắc của Chúa Cho nên Chúa mới nói Người gieo ra hạt giống có thể gặt về 30, 60 100 lần hơn Anh em dân hiến cho Đức Chúa Trời Hay công việc nào đó thiện lành 50 ngàn thôi Nhưng có thể Đức Chúa Trời sẽ nhận lắc vào túi anh em 5 triệu đồng Không phải về Ngài Tây Vị Không phải vì Ngài à, làm nó lệch cán cân công lý Không Nhưng 5 triệu đồng đó ý định của Chúa muốn nói rằng Con ơi hãy tiếp tục ban ra 4 triệu tiếp tục ban ra 4 triệu đi lần sau con nhận về chục. đó là nguyên tắc trong đời sống chúng ta càng ban ra anh chị em càng nhận về nhiều hơn càng phục vụ càng cống hiến ơn của anh chị em càng gia tăng tôi thấy trong đời sống tôi nó giống vậy anh chị em ạ à. dĩ nhiên là tôi không không không nói về tiền bạc nhưng mà tôi nói về thuộc linh một chút tôi càng cầu nguyện chữa lành cho càng nhiều người Tôi càng cầu nguyện giải cứu cho nhiều người Thì ơn trên đời sống tôi càng gia tăng Ô lạ lắm Cái này tôi nói không hiểu nổi Mình càng phục vụ thì nó càng càng tăng lên Còn nếu tôi ngồi ở nhà vắt chân chữ ngủ Rồi rốt ra rung rung Rồi bắt đầu ngâm nghi Bây giờ mình phục linh ra nhỉ Ơn càng ngày càng đi xuống Càng cầu nguyện nổi khang tiếng á Thời đó ơn nó lên Thấy không Vậy thì trong tài chánh, trong sức khỏe, trong tất cả mọi lĩnh vực Nguyên tắc của Chúa luôn là nhận về luôn nhiều hơn ban ra. Chúa làm vậy để kích thích chúng ta ban ra. Thật đúng không chị em? Chứ nếu bây giờ tôi ban ra hàng đồng, tôi nhận về hàng đồng, tôi nói thôi, khỏi ban luôn mày. Kinh doanh là cũng phải lời nhiều nhiều chứ. Đúng không? Đấy là cách. Cho nên chị em ơi, mình cần phải biết điều đó. Trong Ma Thơ chương 7 câu 12 chép ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Một điều thiện được khai phóng ra, cũng sẽ có một điều thiện tương ứng quay trở lại. Đấy. Một cái ý nghĩ tử tế với người khác anh chị em nghĩ, thì sẽ có một cái ý nghĩ tử tế trở lại với anh chị em. Anh chị em muốn người ta làm gì cho mình? Trước hết phải làm đó. Anh chị em muốn vợ mình yêu thương mình, hãy chăm sóc cô ấy. Anh chị em muốn chồng mình yêu thương mình, hãy chăm sóc anh này anh chị muốn con cái hiếu thảo với mình hãy nuôi dưỡng và tự tế với chúng nó anh em không thể chà đạp chúng nó rồi bảo chúng nó mày phải hiếu thảo với tao rồi được bây giờ tao nhỏ cho lớn tao bỏ đói ông nó sẽ nói thế bởi vì mình làm cái gì mình muốn người ta làm cái gì cho mình trước hết hãy làm điều đó nguyên tắc này có vẻ nó rất là đơn giản nhưng mà khó thực hiện tại vì sao anh chị em biết không con người chúng ta luôn ích kỷ con người chúng ta ích kỷ và chính cái sự ích kỷ đó nó không cho phép chúng ta bắt đầu một cái gì đó cho người khác nhưng tôi khuyên anh chị em là là con cái của Đức Chúa Trời chúng ta loại bỏ tính ích kỷ ra khỏi đời sống mình hãy chủ động làm một cái gì đó cho người khác dù người đó có thể không xứng đáng để nhận Người đó không xứng đáng với sự tử tế của mình Người đó có thể chưa xứng đáng Hay là chưa có một cái ân huệ gì với mình Để mình mình phải phục vụ Nhưng mà tôi khuyên anh chị em là Hãy phục vụ đi Hãy làm đi Rồi anh em sẽ nhận lại từ Đức Chúa Trời Amen Cứ làm tử tế thôi Cho nên trong đời sống chức vụ của hội thánh nhà muôn dân cũng vậy thôi à, Không phân biệt người nào Chúng tôi cứ phục vụ Hết lòng làm những điều mà Đức Chúa Trời sai phải và rồi, và rồi, chúng ta nhận lại lời cầu thay. Chúng ta nhận ngược lại lòng yêu mến. Chúng ta nhận lại được sự tin tưởng của cộng đồng. Chúng ta nhận lại nhiều lời chúc phước của nhiều người khắp mọi nơi. Anh em thấy không ạ? À, còn nếu như mình chỉ sống theo dạng ích kỷ đó à, ờ, anh có ờ, cung phụng chúng tôi, anh có thuộc về chúng tôi, chúng tôi mới cầu nguyện cho anh. Muốn hội thánh nhà muôn dân cầu nguyện không? Phải làm tín đồ ở đây cơ. Nói thôi này căng rồi. Tôi ờ, nói với anh chị em không cần Bất kể ai là con cái Đức Chúa Trời Chúng ta đều phục vụ hết Phục vụ tử tế hết Và chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều điều khác Cho nên tôi khuyên anh chị em trong cuộc sống Hãy mở lòng Hãy mở lòng với tất cả những người Chúa đem đến cho đời sống mình Hãy chủ động làm những điều thiện Hãy chủ động có những cử chỉ thiện lành Hãy chủ động làm những điều yêu thương tốt lành Dù người đó xứng đáng không xứng đáng hay gì không cần Chúa đưa đến chúng ta hãy lấy cử chỉ tử tế Thì tự động vận mệnh chúng ta được thay đổi cho nên thưa hội thánh cùng tất cả anh chị em trên live stream buổi sáng nay tôi chia sẻ cho anh chị em những nguyên tắc có thể thay đổi được vận mệnh của chúng ta thay đổi được toàn bộ những điều gì mà anh chị em muốn nó thay đổi gieo gì thì gặt nấy từ trên xuống từ trong ra và mọi thứ phải được cân bằng bốn điều đó nếu anh chị em ghi nhớ và anh chị em nằm lòng anh chị em ý thức và thực hành trên đời sống của mình tôi nói với anh chị em rằng anh chị em là người thay đổi thế giới này à, thế giới này họ nói là họ không ngon nhưng họ trở nên không không ngon khi có một số loại bỏ những nguyên tắc của Đức Chúa Trời không không ngọt thiếu không ngọt đúng không ạ thế giới này họ muốn cái gì đó nhanh gọn mà không phải trả chi phí không phải đầu tư không phải làm gì cả họ muốn như thế nhưng mà rồi sụp đổ rất là nhanh tôi với ông bà anh em xây dựng cuộc sống trên một nguyên tắc khác chậm mà chắc xây dựng trên những chân lý trên những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời tôi nói nhắc lại để kết thúc bài giảng Chúa Giêsu nói như thế này trong Luca chương 7 anh em đọc một mà thơ chương 7 500 đồng Ai nghe lời ta mà làm theo Sẽ như một người khôn ngon Xây nhà mình trên bằng đá Khi có mưa xa gió bão nước lây sâu đồng Thì nhà ấy không bị hư ừ, hại Tôi muốn tôi vòng bàn cho em chậm mà chắc Hãy xây dựng cuộc đời của mình Sự sống đời đời của mình Gia đình mình, con cái mình Tất cả công việc mình, mọi mối quan hệ mình trên nền tảng lời Đức Chúa Trời. Amen chép. Hãy tôn kính lời Chúa và xây dựng. Chắc chắn sẽ tốt. Con người nó sẽ rất là tuyệt vời. Amen. Anh chị em thấy được khích lệ không? Cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện nha. Vinh hiển thuộc về Chúa. Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong thời giờ này. Tôi muốn cả hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện một chút nha. Về những gì mà Đức Chúa Trời mặc khải ở đây. Và tôi tin rằng ngày hôm nay Thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành Và những gì gọi là vận hạn trong đời sống anh chị em Những gì không mong muốn trong đời sống anh chị em sẽ bị xóa tan hết Anh chị em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình trong lẽ thật và trong ý muốn khôn ngoan của Ngài Amen chị em Và rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện bằng cách mình kiểm tra lại Kiểm tra lại đời sống mình, tấm lòng mình Kiểm tra lại trong gia đình mình, con cái mình, tất cả mọi thứ Tôi hỏi rằng xem thử có hạt giống ác nào còn tồn tại ở trong mảnh vườn của chúng ta hay không. Mảnh vườn ở đây có nghĩa là tấm lòng đấy. Có không? Năm trước, tháng trước, năm năm trước, hai mươi năm trước, mười năm trước, chúng ta vẫn cứ gieo những hạt giống độc ác vào trong lòng của mình và bây giờ vẫn chưa xử lý nó. Chúng ta vẫn chưa ăn năn nó, chúng ta vẫn chưa đầu phục nó cho Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta đã trở thành con cái của Chúa rồi Nhưng mà hạt giống đó đôi khi nó vẫn cứ ẩn chứa bên trong Và nó hành hạ chúng ta à, Và kết quả của nó là bệnh tật, đau yếu, nghèo đói, thiếu thốn, giới hạn Thất bại, ác mộng, mất ngủ Anh em kiểm tra nha Tôi nói trong danh Giêsu hôm nay mình phải xử lý những điều đó Xử lý nó bằng huyết của Chúa Giêsu Xử lý nó bằng thập tự giá của Chúa Giêsu Yeah dạ. Hãy xử lý những tà linh lừa dối ích kỷ Tìm lợi cho mình hư danh ảo tưởng Những tà linh làm ô uế tấm lòng linh, linh làm hư hỏng, làm nghèo đói, làm bệnh tật Tất cả hạt giống đó Cỏ lung đó là kẻ thù gieo vô Kẻ thù gieo vào đời sống anh chị em Khi anh chị em không tỉnh thức Khi anh chị em không tỉnh thức Khi anh chị em còn thiếu sự hiểu biết Khi anh em chưa có lẽ thật Phải không ạ? Khi anh em chưa được gọi là à, soi sáng bởi lời của Đức Chúa Trời Tôi nói trong danh Giêsu Christ, mỗi hạt giống của kẻ thù phải bị biểu lộ giờ này. Mỗi hạt giống kẻ thù phải được trỗi lên giờ này. Mọi hạt giống kẻ thù phải được bới ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Em cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Cả ơi thánh, những ai đang có những cái vấn nạn trong đời sống mình, những ai đang có những cái rắc rối trong đời sống mình hãy kiểm tra kiểm tra kiểm tra. Tôi nói rằng hôm nay mình cùng nhau để xử lý những hạt giống này xử lý những điều mà Đức Chúa Trời không muốn thấy trong đời sống anh chị em. Tất cả những thứ nổi loạn kiêu ngạo, những hạt giống xấu, những hạt giống được gieo trong lòng, hạt giống của sự hận thù, hạt giống của sự không tha thứ, hạt giống của cây đắng lo lắng buồn rầu, vô tín bệnh tật. Tất cả những hạt giống này trong danh Chúa Giêsu bị hủy bỏ. Tiếp tục đây anh tiếp tục đây anh tiếp tục đây. Tôi nói Đức Thánh Linh giờ này Ngài soi sáng. Thánh Linh soi sáng thánh linh soi sáng để cho anh em nhìn thấy anh em nhìn thấy những hạt giống đó đã từng gieo vào có thể 10 năm trước 15 năm trước anh chị em đã từng gieo những hạt giống của sự mê tín ờ, của sự thờ tà thần của những cái sự bùa ngải bùa chú những hạt giống đó đi đi vào trong đời sống anh chị em và giờ nó đang muốn nảy mầm giờ nó đang muốn nảy mầm ra thành bệnh tật là ác mộng là những sự nọ sự kia anh chị em ơi hãy ăn năn trước mặt chúa giờ này hãy nói chúa ơi tha thứ cho con con muốn tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch những sự này. Anh em ăn năn xưng ra và áp dụng huyết Chúa Giêsu, nó sẽ thanh tẩy anh em giờ này, thanh tẩy anh em giờ này, thanh tẩy anh em giờ này, thanh tẩy anh em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi truyền lệnh mọi hạt giống của kẻ thù giờ này phải bị biểu lộ. Tôi truyền lệnh mọi hạt giống của Satan phải bị biểu lộ giờ này. Mọi hạt giống của Satan phải bị biểu lộ giờ này. Mọi hạt giống của Satan hãy lộ ra hãy lộ ra hạt giống của sự không tha thứ hạt giống của sự cay đắng hạt giống của sự lâu hạt giống của sự bệnh tật hãy biểu lộ ra biểu lộ ra biểu lộ ra biểu lộ ra biểu lộ ra hạt giống của sự giới hạn thất bại đói nghèo biểu lộ ra biểu lộ ra biểu lộ ra biểu lộ ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu quyền năng những anh chị em trên live stream cũng hãy cầu nguyện nào nhớ anh chị em trên màn hình hãy cầu nguyện nào Hãy thưa với Chúa Chúa ơi con cá hạt giống này Con đã từng để nó vào lòng con Giờ này con muốn được thanh tẩy Con muốn được tẩy sạch Con muốn được tiêu trừ Con muốn được bóc tách ra trong danh Chúa Giêsu Hallelujah Tiếp đi anh chị em tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi Lửa thanh linh giờ này Lửa thanh linh giờ này Thiêu đốt toàn bộ việc làm của Satan Lửa thanh linh giờ này thiêu hủy toàn bộ việc làm của Satan trong danh Chúa Giêsu trong danh Chúa Giêsu trong danh Chúa Giêsu tôi kêu danh Chúa Giêsu trên ông bạn xem giờ này danh quyền năng của Chúa Giêsu trên ông bạn xem giờ này ô lửa thánh linh trên ông bạn xem giờ này thần giải cứu của Chúa trên ông bạn xem giờ này thần tẩy sạch của Chúa trên ông bạn xem giờ này tôi kêu huyết của Chúa trên ông bạn xem giờ này huyết chúa huyết chúa huyết chúa huyết chúa thanh tẩy toàn bộ thanh tẩy hội chúng của ngài thanh tẩy toàn bộ những con người đang có mặt ở đây những ai đang chịu và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được thanh tẩy giờ này thanh tẩy giờ này thanh tẩy giờ này thanh tẩy giờ này thanh tẩy giờ này thanh tẩy giờ này oh hallelujah hallelujah hallelujah hỏi những tà linh hỏi những độc tố mà mày gieo vào trong danh Chúa Giêsu, chúng ta truyền lệnh tụi bay phải rời đi. Rời. Dù mày đang hành động ở đâu, dù mày đang hành động ở trong mắt, trong tay, trong mũi, trong tâm trí, trong tấm lòng, tất cả những quyền lực của Satan phải rời đi. Rơi, rơi, rơi, rơi, rơi, rơi đi Trong danh Chúa Giêsu quyền năng những quyền lực của sự cay đắng lo lắng hận thù hỡi sa tăng rơi rơi rơi những quyền lực của sự tà thuật bùa chú bùa ngại ép toán phong thủy cầu siêu cầu hồn cầu người chết hãy đây đi rơi rơi rơi rơi những quyền lực của sự chết sự nghèo đói hãy rời đi tất cả những hạt giống xấu này hãy ra khỏi cuộc đời của họ giờ này những quy lực của bệnh tật ung thư mạng tính tất cả những bệnh không chữa trị được bằng thuốc hãy rời đi rời ra đi mọi độc tố của Satan hãy rời ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi mọi độc tố Satan ra đi oh, oh, oh. những anh chị em có biểu hiện có biểu hiện anh chị em hãy cộng tác với tôi những ai có biểu hiện của ma quỷ hãy cộng tác với tôi hãy nôn ra hãy ói ra hãy cho nó ra tất cả những hạt giống xấu bên trong trong tấm lòng bằng cách ăn năn bằng cách thở ra tà linh là hơi tà linh là hơi tà linh là gió tà linh là những cái thứ mà nó đồn trú trong lòng anh chị em những hạt giống xấu đó nó ở trong lòng anh chị em nó khiến cho cuộc đời của anh chị em có những cái điều không không mong đợi tôi nói với anh chị em hãy cộng tác với tôi giờ này để chúa xử lý nó một lần nữa tôi nói Hỏi Satan Mày phải đem những điều của mày ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời Amen. Rơi Hận thù rơi Ác mộng rơi Không ngủ được rơi Ung thư rơi Những linh đang hành động bất cứ chỗ nào Trong tim mạch Trong khuyết áp Trong tiểu đường Trong xương khớp Tất cả những điều đó Ta nói Satan Hãy đi đi Đi đi Đi đi Satan Ao Satan rơi Trong danh Chúa Giêsu Ta trói buộc mọi quyền lực của Satan bây giờ Ta trói buộc mọi quyền lực của kẻ thù bây giờ Ta trói buộc mọi quyền lực của Satan ngay bây giờ Ta trói buộc mày bây giờ Ta bẻ gãy mày bây giờ Hủy bỏ mày bây giờ Rơi ra khỏi đời sống họ Rơi ra Rơi ra Rơi ra lôi ra lôi ra lôi ra lôi ra ao ao ao ao ao mọi cay đắng mọi hận thù mọi lo lắng mọi vô tín mọi bất an rời đi rời đi rời đi rời đi tiếp tục cầu nguyện chị em tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện oh hallelujah hallelujah hallelujah tiếp tục cầu nguyện chúng ta cầu nguyện hết lòng hết lòng cầu nguyện để chúng ta trục xuất những điều xấu xa những điều tồi tệ những điều ô uế những hạt giống không đến từ đức chúa trời những hạt giống mà Satan đã gieo vào đời sống anh chị em gieo vào linh anh chị em hôm nay nó phải rời đi rời đi rời đi rời đi rời đi dù đó là gì dù đó là thất bại dù đó là giới hạn xung đột gia đình hay bất kể thứ gì nhân danh Chúa Giêsu tôi truyền lệnh nó phải rời đi rời rơi rơi rơi lỗ thắt lên ở nơi này lỗ thắt lên ở nơi này lỗ thắt lên ở nơi này lỗ thắt lên ở nơi này lỗ thắt lên ở nơi này lỗ thắt lên ở nơi này lỗ lỗ lỗ lỡ trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh. Hỡi Satan Đã trói buộc mày giờ này Hỡi Satan Tao bẻ gãy quyền lực của mày giờ này Hỡi Satan Ta xử lý và phán xét mày giờ này Trong danh Chúa Giêsu Rồi đi Rơi Những nỗi đau trong quá khứ Những hạt giống trong quá khứ Rơi Holy Ghost Fire Rơi Satan rơi cho tao rơi cho tao rơi những hạt giống của mày đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi ao ao ao ao ao ao rơi đi rơi đi rơi đi cho tao rơi đi cầu nguyện cho em cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện oh hallelujah tiếp tục tiếp tục tiếp tục lúa của thánh linh ngài lúa phải sạch ở đây lúa tẩy sạch ở đây lúa tẩy sạch lúa tẩy sạch lúa tẩy sạch lúa tẩy sạch lúa tẩy tẩy bệnh tật tẩy đôi nghèo tẩy thiếu đốt tẩy ăn đầu tẩy vô tin tẩy đi tẩy đi tẩy đi tẩy đi tẩy đi tẩy đi Hallelujah fire lúa thánh linh lúa thánh linh lúa Helen Oliver Fire Con bộ những con quỷ phải bị phán xét giờ này con bộ những con quỷ phải bị phán xét giờ này Bị phán xét giờ này Bị phán xét giờ này Bị phán xét giờ này và kêu danh của Chúa Giêsu trên hội chúng